nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn à, cơ bản về à, sử dụng ceramic à, ceramic là một loại dao gọi là dao cựa gà bởi vì nó giống như cái cựa gà thì trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về cái dao cựa gà này nó tính năng như thế nào thứ nhất là dao cựa gà thường nó có hai loại lưỡi đây là lưỡi trong và đây là lưỡi ngoài và đây là phần phần đuôi đuôi đây là phần thân phần màu đỏ này là phần thân còn đây là phần lỗ tròn để các bạn móc cái tay xỉa cái tay vào xỉa tay vào xỉa thân vào để mình sử dụng cho nó cầm cho nó chắc các bạn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là đó là mình giới thiệu sơ qua về cái dao cựa gà ha bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách cầm cơ bản chúng ta sẽ có hai cái cách cầm cách cầm thứ nhất chúng ta sẽ cầm cái hướng mà cái lưỡi dài này nó nằm ở phần ngón út là chúng ta sẽ làm như thế nào chúng ta cho vào ngón ngón trỏ như thế này à, và chúng ta bốn ngón tay còn lại chúng ta ôm cái dao của mình à, cầm như thế này đây là cách cầm thứ nhất và cách cầm thứ hai là chúng ta cầm cái phần mà phần lưỡi dài này nó nằm ở ở phần trên là chúng ta đưa cái phần đổ này và ngón ngón út và ngón tay cái chúng ta trắng vào cầm như thế này cũng được chúng ta có thể cầm ngay đây các bạn lưu ý là không có để ngón cái mình nó vào cái phần lưỡi bén này nha hạn chế nha chúng ta cái trước tay đấy rất là bén và cái phần đuôi nó sẽ nằm phía sau này để chúng ta thóc rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái công năng của cái việc mà cầm hai cái cách cầm dao cái cánh kèm dao như thế này thì chúng ta để đánh đánh thóc nữa bạn đánh thóc hoặc chúng ta dùng để chúng ta kéo kéo cắt như thế này, hoặc chúng ta thóc lên xỉu xuống còn ở phần ở đây là chúng ta sẽ dùng cái gì chúng điểm nguyệt giống như điểm nguyệt cái điểm chỉ các bạn điểm chỉ như điểm chỉ nha còn ở đây là phần là chúng ta cứa nè cắt nè như thế này còn nếu chúng ta cầm như thế này thì chúng ta dùng để chúng ta làm gì có thể đập đập đấm à, chúng ta cắt như thế này cũng được cắt như thế này cũng được còn cái phần này là chúng ta để chúng ta thóc đóng thốc nữa bạn cái phần này chúng ta thốc rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tiếp theo là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là những bước tập ban đầu thì đối với dao Carambit này thì chúng ta sẽ sẽ tập như thế nào Carambit, Carambit thì chúng ta phần lớn là chúng ta sử dụng xoay trở này xoay trở thế à, này chuyển thế này móc móc chuyển này chúng ta sẽ cắt nó này cắt thế này thì chúng ta sẽ tập trước hết là chúng ta tập loa quăng ngón tay cho nó quen cái này quen cái cảm giác cái này quăng quăng một cái ngón ngón trỏ à, và ngược lại chúng ta cũng làm ngược lại cho nó quen cái cảm giác nó xoay dao lại à, lon thế này rồi sau cái bước mà chúng ta lon xong mà quen rồi thì chúng ta sẽ tập với cái bước là gì chụp dao lon và chụp chụp thế này à, chụp chụp lon và chụp so làm chậm nữa là lon và chụp lon và chụp lại à, lon và chụp và lưu ý là ở động tác này nếu các bạn không biết đánh rất là nguy hiểm nha chúng ta lon mà ở góc dao thế này nè dao nó móc vô tay mình chảy máu nè các bạn nên bẻ cái tay mình ra à, bẻ như thế này à, tránh cái dao mà nó tiếp xúc vô này là nó nó nằm vào trong nữa các bạn đây nè góc này là nguy hiểm nè rất nguy hiểm này nên chúng ta cái đó chúng ta bẻ cố gắng cũng bẻ cho cái hơi cạnh ta mình nó chết ra ngoài chút xíu cho lúc mà mình lon nó an toàn này không an toàn đây ha ra ngoài hướng ra ngoài đây, nó lật lật ra ngoài đây. thấy không nó không có móc vào như thế này như thế này là móc vào chúng ta lớp da sau đó thì sau cái bước đó sau cái bước lon chập đó chúng ta sẽ làm bước lon chập ngược lại nó là bật bật ra sau đó bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô bật ra thì chúng ta dùng ba cái ngón nè ba cái ngón còn lại nè chúng ta khóa cái cái thân dao lại và chúng ta bật ngược vô để chúng ta chụp bật ra nè ha bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô bật ra bật vô để chi các bạn để chúng ta sau này chúng ta có thể bật ra chúng ta đánh như thế này cũng được bật vô chúng ta đánh như thế này cũng được bật ra thế này chúng ta móc à, móc móc à, rồi chúng ta bật ngược vô chúng ta cắt thì Carambit nó có bạn có thể sử dụng được hai cây một lúc luôn do đó chúng ta nên tập hai cây à, ngược lại bật ra ngược lại bật vô à, đây. với bạn đó là phần cơ bản về Calambit à, đó là mình hướng dẫn ờ, phần cơ bản đó là giống như một khái niệm để cho những ai mà bắt đầu mà tập cannabis thì nếu mà bạn không thích thì bạn khỏi có thể bỏ qua video clip này không sao cả à, các bạn đừng có ném đá nha cảm ơn các bạn xin chào hẹn gặp lại